Xin chào các bạn, hôm rồi có chị bận chăm chút con mà không chăm lo cho mình. Quần áo luộm thuộm, đầu tóc rối bời, răng thì không đánh. Mỗi khi đến giờ vàng thì thấy mùi hôi tanh làm chồng tụt hứng. May mà mẹ đẻ đã phát hiện ra khi sang chăm cháu và đưa ngay cho một em Ramito để dùng. Nhìn thấy vợ chồng hòa hợp bà thầm cảm ơn Ramito đã bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình. Nếu bạn biết ai muốn phòng chống hôi miệng, sâu răng, nhiệt miệng thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho dứt điểm nhé. Hãy quan tâm tới sức khỏe lâu dài của bạn và gia đình.